progress. Hello. Mm-hmm. Hello, teacher. Hello, everyone. How hello, you teacher. today? Teacher. Hello, hello. hello. Hello, con vào Hello, how's it going? Is uh, everything uh, we, great? Uh, we were good. What? We, Every uh, but we were not fine when we can have a test. Yes, I think everyone is coming uh, to the end of our semester, right? we have uh, we will have a uh, final exam. Yes, final exam. Oh, yes. Yeah. So how many subjects have you already done the test on? Final exam too. Uh, can you uh, can you uh, speak it again? How many subjects have you all like finished the final exam? Uh, I'm not finished uh, anything. So I think the less the, the less important subject is like when you you do that first, right? Like civic education, geography, right? Những cái môn nào mà ít quan trọng hơn thì mình sẽ thi trước đúng không? Như là môn giáo dục vâng. công dân này hay là môn công nghệ đúng không? <laughs> Có phải thế không? Công nghệ con điểm kém cô nghe điểm kém quá à đấy cô thấy là mọi người 8, 8 hay chắc là, là cũng hay là 8 ờ, ừ, cả. cô thấy là cũng khá là bận đấy bởi vì là mình cũng ờ, đang ở cuối ờ, đúng không cuối kỳ có bạn còn cuối cấp bạn nào cuối cấp đấy bạn Lan học cuối cấp nên thi nhiều cực wow, thế mà vẫn vào lớp cô thấy là rất đáng tuyên dương Jenny sao đấy con đang làm gì đấy <laughs> ok dạ, rồi hôm nay chúng ta sẽ học một chút uh, chờ chút cô sẽ mở nha Ê, à, chơi quiz đúng nghĩa là cô quiz nó chơi ừ. blockchain nha cô còn không chơi blockchain còn buồn cô có yên tâm Ôi nhưng mà sao tự nhiên cô lại không share được screen thế này? à, <laughs> cái này bình thường mà cô. Cô, cô thử share lại đi cô. Không, cô share cơ. Chờ cô tí nhá tại máy cô mới cài lại nên là có thể nó sẽ có vấn đề chờ cô một chút xem có được không không thì sẽ phải mở qua cách này con thấy cô ở dưới đây không? không share được màn hình bình thường thế cô sẽ share như này nhá nhìn ổn không <laughs> nhìn buồn cười ổn ờ, nhìn buồn cười cô cũng thấy buồn cười <laughs> ok cô, cô sẽ là có bốc kẹp cô có có blockit rồi đây bài của con đây hôm nay có nhiều quiz lắm nhưng mà chúng ta phải hoàn thành hết những cái bài ở trong slide này của cô đã sau đấy cuối giờ chúng ta sẽ chơi quiz hoặc là blockit nhé OK, so I will in I want I would like to invite five five of you to do this task Hoàng Giang này chờ tí nhá cô để cô để cô sao mà viết lên trên này nhỉ cô cô không biết làm thế rồi ừ, ok cô quen cô cô chưa làm kiểu này bao giờ cô không biết làm nào để viết lên trên này nữa chết rồi ừ, em cô ok câu à, một thì ờ, nghe annotate Bác Khánh là na hình như của cô không có annotate <laughs> ok thế cô sẽ ghi vào trong chat câu một là Hoàng Giang câu hai là cô cho con cho con là ai con ghi vào trong chat cô xem nào con là Quyên á con là Quyên ở ờ, câu ba Quyên đấy cô ghi vào trong chat đấy giao việc ở trên này á à. Trương Khánh Linh câu 4 Ôi. Hương, Khánh, Linh, cô còn thiếu bạn nào không? Có mỗi 5 câu. À, bạn uh, Hiển là câu 5. Ok, hết. <laughs> hết rồi. Cô ơi, cô, cô chắc là nên thế rồi cô. Sao con? Cô chắc về rồi ạ. Con, con có viết ở trên này không? Không ạ. Không được cô ạ. Không có à? Thế thì chờ cô. Cô chấm. Ừ. Sharing. Thế rồi xong hôm nay không share được PowerPoint nhỉ? À? Chết rồi. Share. Share gì bây giờ? Tôi mà cô. Ông viết được á? Sao? Gì nhỉ? uh, thế rồi, cô không biết làm thế nào cô stop share này từ tí từ tí từ tí từ từ chờ cô tí mở lại thế rồi xấu hổ quá rồi sao xấu hổ cô tự nhiên lại không mở được chờ cô nhá không biết share như nào luôn ừ, không mở được luôn nè Ừ, hát nào cố lên I'll ờ, share screen vậy ok con thấy chưa đấy giờ thì viết được chưa con thử ờ, các con thử viết lên trên này xem nào ok đấy minh trí viết được rồi này nhưng mà không phải quyền của con đâu bây giờ biết con được rồi con hãy để cho các bạn khác làm nhé ok rồi, chúng ta đi qua ví dụ. Task số 5 là mình sẽ phải làm gì đây? Put these words in order to make questions, đúng không? Sắp xếp lại những từ sau để tạo thành câu hỏi chính xác. Ok, à cô cần thêm ờ, năm uh, bạn nữa viết câu trả lời bên cạnh. <laughs> ok, ok. Rồi. Những bạn mà lúc nãy cô vừa giao việc ở trong uh, chat ý, thì các con làm luôn nhá. Ơ cô con gửi rồi cô ơi. Ờ đấy cô thấy rồi, nó vừa mới hiện lên nó hơi đơ một tí. À, rồi. Cô sẽ gọi thêm uh, ờ, 5 bạn nữa để chúng ta có thể viết lên trên này để viết câu trả lời nha. Ok. Can Ơ. I Nhắn vào trong, nhắn vào trong này đi con để cô xem là cô mời bạn nào nè. Jasmine cô 1. Trả lời nhá, nhớ là viết câu trả lời. Rồi các con phải viết bên cạnh này cái chỗ trống ấy. Ok. Hình như lúc nãy cô gửi direct message đúng không? Bạn Hiển vẫn là bàn câu 5 con nhá. Minh Trí câu trả lời cho câu số 2. Ừ, các con đã viết lên chưa? Các cô vừa thấy mà, các con lại bị xóa đi à? Ok, thấy rồi. <laughs> Bạn nào nữa nhỉ? Khánh Huyền Khánh Huyền thì như cô gọi con câu số 2 phải không đúng không nắm phần chat cô con nắm phần chat rồi cô ơi Khánh Huyền câu 2 Khánh Huyền câu 2 cô con câu 1 à ờ, con con Khánh Huyền câu 2 mà con nắm phần chat Khánh Huyền câu 2 viết câu trả lời còn Minh Chí viết câu hỏi à, câu <laughs> 1 nói nhầm Khánh Huyền viết câu hỏi Minh Chí viết câu trả lời câu 3 này bạn nào viết câu trả lời giúp cô nè rồi cô có bạn biết Con cô một hả? Ý là mình đang sắp xếp lại để hoàn thành câu hỏi đúng không? Thế bây giờ cô cần một bạn viết cô. câu trả lời. Cô. là hỏi là cô. what time do your hmm? what time do your brothers usually wake up? Mấy giờ bạn uh, anh các anh trai của bạn dậy thức dậy lúc buổi sáng ấy thì mình sẽ viết ở đây là my brothers usually wake up at 9 a.m. chẳng hạn. Đó. Thì đấy là cách viết câu trả lời của câu hỏi đấy nhá. Rồi. Thì sao có tận sao có mấy bạn viết <laughs> câu hỏi này? Jasmine con viết câu trả lời cơ mà. What are you cooking? Thế con trả lời câu hỏi đấy như nào, hiểu không? Con hiểu không? À. Rồi, cô, cô cần thêm uh, ba bạn nữa. Nhắn tin vào trong chat cho cô biết nha. ai viết câu màu xanh ở đây đây Mom, does your mom play the guitar là ai viết đấy? Okay, what are you cooking? Đúng rồi này. Bạn à, Jasmine viết câu trả lời đó cô. Câu trả lời cho câu hỏi What are you cooking? Hiểu ý cô không? Uh... Jenny. Cô. Sao? Sao con? Con viết câu hỏi hả? câu một này vâng, Giang nói hả à, con đúng rồi con biết câu hỏi đấy con biết xong rồi đúng không con con biết ừ. một cái màu vàng mà ờ rồi ok cô thấy rồi what are you cooking đúng rồi what are you cooking cái sao có cái gì màu đỏ đỏ đấy kia màu đỏ này cô cũng không biết là của ai cô cũng không biết của ai xóa đi nào Jasmine trả lời à, ai hết màu đỏ là của con thôi nhưng mà cô chỉ gọi à? bạn nhưng mà cô chỉ gọi bạn Hoàng Giang viết thôi mà sau đó cô gọi bạn Jasmine viết câu trả lời mà hiểu không mà con là ai đấy con là ai đấy con là Khánh Huyền ơi Khánh Huyền làm câu 2 viết câu hỏi đúng không Ồ. Ồ. Không cô à, mình chỉ làm câu hỏi bạn Khánh mình làm câu trả lời cô ạ. Ơ, ai bảo thế? hay bảo thế thế cái màu xanh does your mom play the guitar là ai viết đây ai viết câu này chị các con ok con ừ, viết cho xong câu hỏi cái đã nhá what are you cooking này does your mom play the guitar do you play tennis every Tuesday đúng Are you doing your homework at the moment? Đúng. Is your brother? Dạ, hiển viết xong câu 5 giúp cô chưa? Được rồi hả? Cái tiếng lần nào vậy nó nghe luôn hả? Rồi xong. Con đi cô con đi cô là là ai đấy ok Jasmine biết cái màu này đúng không I am cooking an omelette ok on lại thiếu một chữ e ở cuối e. ok minh Chí viết câu trả lời cho cô chưa rồi xong Tin. câu trả lời cho câu số 2 câu số 3 Jenny viết hộ cô câu trả lời cho câu số 3 ok không biết đâu vậy Cái câu hỏi con nhá. Jenny, do you play tennis every Tuesday? Mở mic lên ạ. À. do you... No I, no, I don't. Okay. Uh, do you play any sport every Tuesday? Jenny? Uh, do you play any sports every Tuesday? No. No, no I don't. Okay. Rồi câu 4. Bạn uh, nào nhỉ? Sao bạn Quyên cứ nhắn hộ bạn Jenny là sao? Hả? Ok, bạn uh, Huy Trường, cô thấy con vừa mới vào đúng không? Cô hỏi này, are you doing your homework at the moment? Are you doing your homework at the moment? Huy Trường. Đâu rồi? À? Không thấy bạn nào ở đây hết. Ok, bạn Tina có đây không? Viết hộ cô câu hỏi của câu số 5 nhá. Cô chưa thấy bạn Hiển viết luôn đấy. Ok. Bạn nào nhỉ? Huy Trường ở đây không? Cô vừa thấy con vào phòng má. Hình như là không bật được mic rồi. Ok, bạn uh, Lan. Ok. Lan Lan nghệ nghệ gì đấy, bright cô không biết đọc. Adam four, are you doing your homework at the moment? Yes, I am. Yes. okay, what kind of subject are you doing? Are you working on? What subject are you working on? Cứ trả lời thôi. Math math. <laughs> Okay. Số 5. Uh, bạn uh, Tina. Okay, thấy rồi. Is your brother playing football this morning? Okay. Uh, bạn uh, ờ, Nisha Ran. Nisha ran Cô đọc tên thấy đúng không? Okay. Có thể trả lời giúp cô câu 5 được không? Is your brother playing football this morning? <laughs> Đâu rồi? À? Nisaran cô đọc đúng tên không ạ? Nó chạy đâu rồi? Ơ, ờ, thoát à? Ừ, con trả lời đi. Dạ, is your brother lại. is your brother playing football this morning? Yes. Yes what? Yes. Yes he is, right? Okay. Yes. Rồi. Rồi, ok, tốt tốt tốt. Ok, chúng ta có bài tiếp theo. Để xem nào. Now match the question to the answers below. Khó phết đấy chứ nhỉ? Ok, đầu tiên chúng ta phải chia động từ cái đã. Hay là nối trước nhỉ? Nối trước hay chia động từ nhỉ? Ok, bạn đầu tiên đi. Cô vẫn gọi năm bạn thôi nhiệm vụ của bạn ý nhá là sẽ phải nối cái câu của mình cái câu hỏi của mình vào câu trả lời phù hợp ở đây sau đấy chia động từ luôn nha yeah. ok cô cần một vài bạn rồi cô vẫn đang đọc chat chờ tí Tina đánh nhanh vậy ok thì cô sẽ gọi con làm câu một luôn nha Tina Trương Khánh Linh Ok, câu số 3, bạn là ờ, Sunflower. Biết nhầm. Rồi. Theo ờ, bạn uh, Jenny. Jenny viết câu số 4 rồi nè. Mà bạn nào nữa không? Minh Chí hoặc <laughs> Gia. Nisaran ok cô không, em không để ý được rồi cô sẽ gọi nốt bạn uh, Minh Trí nhá ok các con có thể làm được rồi Đấy. Oh, Jasmine bị ao ra hả? Jasmine con vừa bị ao ra à? Sorry miss, tại mấy con happy nên là con bị vàng. Ôi trời, ok con, sạc vào thì con dùng máy tính hay điện thoại đấy? Ừ, máy tính. Ờ, <laughs> máy tính máy tính mà sập thì nó lên lại khá lâu đấy cô thấy có một bạn tên là lớp phó kỷ luật vào lớp của mình wow <laughs> lớp lớp phó kỷ luật con không muốn làm lớp phó lớp trưởng đâu tại vì con có thể thấy những bạn có lớp phải gồng Đức An Đức An à cô để cho các bạn làm bài từ nãy rồi mở lớp phó thì tao trời ơi muộn quá được rồi không sao, First, chắc là cũng bận I am have a trouble in uh, with my uh, network. Oh, you have problems with your network, right? Okay, that's a pity. But you're here now, so yeah, great. Okay. Câu các câu khác. Trương Khánh Linh nè, con làm chưa nè? Và bạn uh, Jenny làm rồi này. Trương Khánh giờ mấy cho con một. Minh Trí đâu con? Lúc kịp đi cô rồi yên tâm sẽ có. Hôm nay cô chuẩn bị nhiều lắm á. Yên tâm nhưng chúng ta phải làm hết những bài này đã nha. Minh Trí làm rồi cô ạ. Ok. Cho lát nữa cô phải xem là vì sao cô lại không share thẳng được là PowerPoint mà lại chỉ share màn hình được thôi. Không biết luôn, sao ít. Ok, các bạn khác đâu? Bạn số 2 và bạn uh, số 5 đâu? Trương Khánh Linh và bạn Minh Trí các con đã làm chưa thế? Minh Trí làm rồi cô Minh Trí, Ê, số 5 con con con nối như nào? Con nối vào đâu? Cô mới thấy số 1043 đúng không? Có nghĩa là thiếu số 5 của con này. Và số 2 nữa. Số 2 của bạn Trương Khánh Linh. Đấy, con phải nối vào nữa chứ đúng không? Số 5 mà con nối vào câu trả lời nào? Ờ. Rồi. Số 5. Ừ. Rồi. Rồi. Ờ, bạn... Uh... Ơ, sao Tina lại xóa mất số 1 của con đi nhỉ? Rồi, thấy rồi. Yeah, rồi, <laughs> thì cô gọi uh, một bạn lên chữa bài giúp cô nhá, xem có đúng nhá. Ờ, bạn Đức An thử xem giúp cô là bài của bạn Tina đã đúng chưa? Con thử đọc cho cô cái đoạn đấy lên xem nào. Đọc cả câu hỏi và câu trả lời nha. Đức An đâu rồi? hello Nhưng cô không nghe thì cái gì. Cũng là bên mạng của cô bị đơ à ừ, hôm nay mạng sao nhỏ? các con nghe cô nói không có à bình thường quá. bây giờ cô mới nghe thì các con nói trời ơi Đức An vẫn có nghe cô nói không đấy cô bảo con là xem bài của bạn Tina nhá đọc giúp cô cái đoạn đó lên đọc câu hỏi cô trả lời xem là bạn làm đúng chưa nhá nếu mà nếu mà đúng thì ok tốt nếu sai thì con thử sửa giúp bạn xem được không nha con đang Đức An Đức An Đức An con có đây không hình như bị thoát ra rồi không có <laughs> Hoàng Giang vậy ừ, Hoàng Giang giúp cô đọc giúp cô câu hỏi và câu trả lời câu 1 nhá số 4 Jenny làm mà sao Jasmine lại làm vậy à? con con làm xong rồi rồi bạn để đi thôi ừ, Jasmine ơi, cô nhắc con bao nhiêu lần rồi. Jenny làm lại giúp cô. Ok, à, Hoàng Giang nghe cô nói không? Con nói giúp cô cô một nha. Đọc giúp cô nha. Hello, alo. Ơ, à, con cứ bật mic lên. Dạ, cô cô đợi từ nãy rồi câu 1 con đọc giúp cô câu của bạn Tina lên cả câu hỏi và câu trả lời What sẽ are đúng. you cooking? I am cooking pasta. I usually make tomato sauce to go with but today I will make mushroom sauce. Ok, thế con, con nghĩ là bạn làm điền chia động từ đúng cả ba từ này chưa? Hoàng Giang con cứ mở mic lên trời ơi con mở được con tự mở được ý con không cần cô con tự mở được được không ok chắc là đúng cô ờ, chắc là đúng à ok thực ra là will make thì cũng được thôi nhưng mà will ấy mình sử dụng thì tương lai đơn như will là bạn uh, Tina làm này này thì mình chỉ sử dụng cho những cái trường hợp mà mình đưa ra quyết định ngay tại thời điểm nói thôi chẳng hạn như là bây giờ cô sẽ quyết định là cô hôm nay cô đi ngủ sớm là cô vừa mới nói ra nhưng mà trong trường hợp này là bạn cái bạn này bạn ấy đã đang nấu mì ý rồi và bạn ấy có dự định trong đầu là hôm nay tôi sẽ nấu mì ý với cái sốt nấm cho nên là chúng ta sẽ dùng thì đúng rồi ai viết đây đúng rồi chị là <laughs> chuẩn I'm making mushroom sauce rồi đó khi mình sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nhưng mà mang ý nghĩa tương lai cho những cái việc mà chúng ta đã lên kế hoạch rồi và chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ làm cái việc đó nhé rồi cảm ơn Tina đã tự sửa được lỗi sai ok câu số 2 bạn uh, Minh Trí à? à không phải bạn Quyên bạn Quyên đọc giúp cô câu số 2 cả câu hỏi và câu trả lời và xem là bạn là bạn ờ, Khánh Linh làm đúng chưa nhá Đỗ Thục Quyên Yes uh, yes She plays it really well. She's learning a new song at the moment. It sounds great. Okay. Do you think that Trương Khánh Linh has done a great job in this uh, question? Con đang đi nên con là làm đúng chưa? Does your mom play the guitar? Yes, she plays it very well. She's learning a new song at the moment. It sounds great. Đúng rồi, đúng không? Ok. Vỗ tay. Trương Khánh Linh làm rất là chuẩn. Rồi. Ok, number three. Cô mời bạn. <laughs> nào nhỉ? Khánh Huyền. Ok, Khánh Huyền đọc giúp cô câu số 3. Con cứ mở mic lên. Yes, dạ, I do. I often like okay on Saturdays as well. Okay, do you play tennis every Tuesday? Cậu có chơi tennis vào mỗi ngày thứ ba không? Yes, I do. I often play on Saturdays as well. Okay, ngoài việc chúng ta cho họ trả lời là yes I do, chúng ta có thể cung cấp thêm thông tin nữa đúng không? Tớ có có chơi vào mỗi thứ ba đấy và tớ chơi vào cả các ngày thứ bảy nữa. Ok, rồi, cảm ơn bạn Sun Flower và bạn à, Khánh Huyền rất là tốt. Number 4, bạn Đức Minh. Đức Minh ơi, có con gấu rất to đằng sau con. <laughs> Đức Minh, đọc cho cô câu số 4. Đức Minh, chào bác à. Yes, I doing my math. Tiếng gì đây? Are you doing your homework at the moment? xong rồi yes, doing I am I am doing my math it's doing. really my difficult it's really difficult đúng rồi giỏi ok Uh, Jasmine lần sau không viết đề lên anh, bài của bạn nhá và Jenny thì không biết lên đây nhá em bé không viết lên này con có viết lè lên tại con thấy okay. bạn không có làm nên là con mất lên rồi thank you rồi con có thể hỏi ý kiến cô trước đúng không nếu mà có sự đồng ý của cô thì thì cô cứ cho con viết thôi có vấn đề gì đâu đúng không Ok, bài số 5. Jasmine đọc giúp cô. Câu số 5 nhỉ? Ừ, cả câu hỏi câu trả lời nha. Is your brother playing football this morning? No, he is out with his friends. They are watching a film at Tom's house. Ok, con nghĩ là bạn làm đúng chưa? Con nghĩ là đúng chứ Đúng rồi, bạn làm đúng rồi. Bạn đang chia ở thì, ờ, hiện tại tiếp diễn, đúng không? Bởi vì họ cũng hỏi mình là "Is your brother playing football this morning?" Rồi, tốt. ok cảm ơn tất cả các con. Cảm ơn Minh Trí, cảm ơn Jasmine. Rồi, chúng ta có một bài nghe nho nhỏ, nho nhỏ. Sao cô nhìn thấy ai đeo kính nhìn, ờ, chị Google dịch à? Ô kê. Cô sẽ xóa được trên bảng đi. Listen and complete the information. Này, yes, ờ, bây giờ cô sẽ... Cô. Ừ, cô thấy rồi. Bây giờ cô sẽ không hỏi con viết trên này nữa mà con con hãy viết vào trong chat nha. Viết vào trong chat uh, nha. Cái phần này là sao? Uh, viết vào trong chat. Listen and complete the information. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta có 6 thông tin cần nghe. Ok, số 1 chúng ta cần nghe cái gì nhỉ? Chúng ta cần lắng tai nghe về cái gì? Sport đúng không? Nói người ta có thể nhắc về một cái môn thể thao nào đó. Ok, number 2, start time là gì? Con nói đi, các con cứ nói đi. Là bắt đầu. Giờ bắt đầu đúng ừ. không? Ok, giờ bắt đầu nhưng mà Uh, nhưng mà mình phải xem là nó là PM hay AM nhé. Có thể là trong bài nghe của mình nó nhắc đến AM đấy. AM thì cũng không phải đúng không? Phải là PM đúng không? Ok cost giá cả đúng không giá tiền chắc là giá vé đấy giá vé thì mình có cái uh, đồng là đồng bảng này rồi first name chúng ta sẽ phải nghe đến một cái tên nào đó nhưng mà không chỉ là không phải là cả cái tên mà chỉ là first name thôi first name là phần nào của cái tên nhỉ phần đầu à ờ. ừ, phần, đầu là, tên phần hỏi à không nó là cái tên chẳng hạn như là có biết diễn viên uh, Will Smith không Will Smith Đúng nhá rồi. thì thì đâu là first name đâu là family name first name là cái họ first name là cái họ á Will ờ. Will ờ, ừ. tiếng Anh nó ngược ngược so với tiếng Việt ý ờ tiếng Anh nó ngược so với tiếng Việt ý ờ first thì là cái từ đứng đầu trong tiếng Anh nhá thì đây sẽ là first còn đây sẽ là family name là tên họ chưa rồi phone number cái nào là first cái nào là family con quên rồi con cứ nghĩ sang cái tên ở trong tiếng anh ấy thì đây là họ họ đứng trước thì là nhất đúng không là first còn cái này là family name đúng chưa okay. họ nó sẽ đứng sau cùng ok lắng tai nghe nhá rồi cô sẽ ờ, mở okay. đây track 1.32 giờ tí cô sẽ mute tạm các con lại cho đỡ ồn nhá. Hello, is that the sports centre? Yes, it is. I want to come to the sports centre tomorrow afternoon. What sports can I do then? Well, on Tuesday afternoons you can do badminton. It's very popular, so it's a good idea to book if you want to play. Oh, okay. What time can I play? Let me see. I have a court free at two o'clock. You can have that for one hour. Is that okay for you? Yes, that's fine. And how much does it cost for the hour? It's seven pounds for one hour. Seven pounds is fine. I'd like to book that, please. Can you give me your name, please? Yes, it's Jane Watson. Can you spell that, please? Sure. My first name's Jane. That's J-A-N-E. And my family name's Watson. That's W-A-T-S-O-N. OK, I've got that. And what's your phone number? It's 0162 543 So that's 0162 54377. Yes, that's right. Thank you. Bye. Bye. Ổn không các con? Cô nghĩ là khá là dễ, đấy. không không quá khó. Cũng nhanh thôi đúng không? Ok, cô thấy bạn Quyên đã nộp bài rồi nè. Ok, số 2 con đã nghe được chưa? Lại đi cô á? Hoàng Giang mà cũng lại đi cô á? Các con có muốn nghe lại không? Nghe lại nhá. Rồi, thử nghe lại xem sao. Mà lần này thì cô sẽ mời một bạn đi. Hay là hai bạn nhỉ? Chờ cô nhá, để, để cô chia bảng nhá. Nếu mà hai bạn thì cô sẽ phải chia bảng rồi. Chờ tí. Không, không, không. Không ai viết lên trên này cả. Cô sẽ gọi nha, sunflower nha. Cô thấy còn đấy. Ok, cô sẽ chia bảng uh, như thế này hỏi hai bạn. Chúng ta có 6 câu đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Rồi, bạn nào muốn viết nhắn vào trong này, viết một lần, nó viết nhiều lần cô không gọi đâu. <laughs> Cầu xin lòng nhân ái của cô. Lưu Như Xe Lu. Tên tên con là gì vậy không cô biết chữ lưu ở đây nhá hay là cao danh lưu ạ bạn nào chưa gọi cô chữ nào rồi angry panda angry panda <laughs> chưa gọi rồi chúng ta nghe lại một lần nữa các con vẫn có thể viết vào trong chat và cô vẫn nhìn thấy nhá chỉ là có hai bạn được viết lên trên bảng thôi nha rồi nghe lại này hai bạn cô vừa gọi sẵn sàng chưa có viết được không nếu không cô sẽ gọi bạn khác đấy viết được đúng không ok chúng ta nghe lại một lần nữa và viết câu trả lời vào trong chat cho cô và hai bạn cô bảo gọi em bảng ấy thì viết vào trong track 1.32 hello is that the sports center yes it is I want to come to the sports center tomorrow afternoon. What sports can I do then? Well, on Tuesday afternoons you can do badminton. It's very popular, so it's a good idea to book if you want to play. Oh, okay. What time can I play? Let me see. I have a court free at two o'clock. You can have that for one hour. Is that okay for you? Yes, that's fine. And how much does it cost for the hour? It's seven pounds for one hour. Seven pounds is fine. I'd like to book that, please. Can you give me your name, please? Yes, it's Jane Watson. Can you spell that, please? Sure. My first name's Jane. That's J-A-N-E. And my family name's Watson. That's W-A-T-S-O-N. Okay, I've got that. And what's your phone number? It's 0162 So that's 0162 Yes, that's right. Thank you. Bye. Bye. Rồi, cô thầy có vài bạn viết đúng có vài bạn viết sai ở trong chat về cái câu uh, về cái ờ, số điện thoại ấy. còn hai bạn lưu và bạn angry panda trên bảng nhá xem lại cách viết cái môn uh, môn thể thao nhá còn nhá họ viết giống sai sai giống nhau thì kia hả <laughs> rồi Jerry bạn Jerry làm đúng này first name family name con chưa nghe được à bạn ấy có đánh vần khá là rõ đấy con thấy khá là chậm và cũng rõ nữa rồi, số điện thoại viết đúng rồi này. Thanh Nam, ok chuẩn. Rồi, 70. 70 á, 70 bảng á. Không. Tận 70 bảng cơ hơi đắt nhỉ. Ok, rồi, Angry Panda. Rồi. Lưu bạn bạn uh, Cao Danh Lưu đúng không nhỉ? Phải không con không? Đấy, con viết nốt cho cô. Đừng show đáp án à. Show đáp án ra đâu? <laughs> các con sẽ nhìn thấy ờ, cái phần trên màn hình cô đúng không rồi kệ bạn lưu làm nốt cho cô xem nào cô đọc tiếp phần chat James á, Sunflower con viết bạn ấy tên là James á bạn ấy tên là Jane mà con gái cơ mà đúng không bạn ấy đánh vần tên bạn ấy là J A N E được chưa à, không phải là J A M E đâu nha nếu nếu mà thành J A M E thì đọc là Jane chứ không phải là Jane nữa rồi nhưng mà phần sau thì con viết là Watson này Watson <laughs> các con có biết diễn viên Emma Watson không đấy khá là nổi tiếng đúng không hoặc là nếu mà có con nghe chuyện Sherlock Holmes ấy, thì có tên bác sĩ Watson ấy đấy thì là viết giống bạn bạn Angry Panda là đúng nhá nhưng mà bạn Angry Panda phải cố gắng viết cho cô viết hoa cái tên đây đúng không tên con thì con phải viết hoa mà tên người khác không phải rồi, Watson, thiếu chữ N này, Lưu, Lưu ơi. <laughs> Rồi, they count. Thật ra các con viết là two o'clock hay là uh, seven pounds thì cũng đúng thôi. Nhưng mà nếu mà để điền vào đây thì con chỉ cần điền con số là đủ quá đủ rồi. Đúng không? Chỉ cần 2 pm là xong này. Bảng người ta viết sẵn cho mình này. Chỉ cần viết số 7 là xong. Đó. Rồi. Số 2. Số 2 của bạn Lưu đâu rồi? nó là cũng là 2 giờ đúng không chắc không cần viết lại <laughs> rồi badminton two seven Jane Watson là số này là như nào O oh, one six two five four three double seven lúc nãy cô thấy có một bạn ghi double seven là 277 không phải đúng không double seven là hai số 7 chứ không phải là 277 đâu rồi rồi ok còn nốt bài này á phải nốt bài này không nhở để cô xem nào còn mấy bài nữa ôi nhiều ấy nốt nhá cô bật mic cho con trời ơi rồi cô sẽ đọc câu hỏi các con đặt đọc câu trả lời đồng thanh lên cho cô nhá bài ờ, này à, mình sẽ cô <laughs> cho bọn em chơi blue kit có có blue kit yên tâm Bài này là chúng ta sẽ phải hoàn thành cái câu đáp lại của cái câu hỏi 1 2 3 4 này này. cái đáp lại câu what a great band thì chúng ta phải đáp đáp lại như nào? What a great band. Yeah, I like them too. Yeah, I like yeah, them too. I like them yeah, too. I like them too. Okay, number two. Is your necklace made of silver? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Đúng không? I'm không chắc. Sure. Không thể chọn hai cái khác được đúng không? Number three, that's music too loud. Oh, I'm, I'm sorry. sorry. I will turn it off. Sorry. I'm sorry. Up is Đúng rồi, I'm sorry, I'll turn it off. Thế cái câu that's a pity, các con sẽ nói câu này trong trường hợp nào? Đáng tiếc. Ừ, thật là đáng tiếc chẳng hạn như là hôm nay tớ điểm uh, thi công nghệ của tớ không được cao lắm. That's a pity, tiếc quá. Đấy kiểu như thế. Ok. How long is this film? at very two hours. Not very. hours. At four hours. Oh, at four. Uh, uh, <laughs> at four o'clock. About, two hours. About two hours. About two, hours. Đúng rồi. Họ hỏi độ dài của bộ phim. Ok. Dễ nhỉ? Dễ quá. Vâng, có phải người ta hay ờ, mấy giờ rồi? Thôi, dừng lại được rồi. Hours. hours. Có vấn đề gì không con? hour chữ h này là âm câm con ạ ừ. nên chúng ta sẽ không đọc chữ h để lên đọc chúng ta chỉ đọc là hours thôi hours à ừ, nhớ nhá chữ h này là âm câm giống như là cái từ này con có biết không từ này có âm câm này đọc có quay đọc là honest không đúng không chúng ta đọc là honest từ này nghĩa là trung thực này kiểu thành thật ý ừ. đấy đọc là honest nhá ok những cái từ này có thể sẽ rất gặp rất là nhiều trong cái bài phon phonetic ấy. đó rồi ok xong rồi cô sẽ cho làm uh, uh, đi, đi, đi, đi, đi. đây Bookkit dạ. Bookkit cuối giờ Bookkit cuối giờ vào chậm lắm lọt ở ờ, quiz nhanh đi cô ở quiz dài có cả hai có cả hai yên tâm Ok, cô hôm trước là chúng ta học những cái từ như là like cộng to verb hoặc là verb ing ý. thì hôm nay cô cho làm thử một cái bài như này nha. Chúng ta sẽ làm mà classic đi, không làm team đâu. Continue này. Rồi, cô sẽ paste nó vào trong chat xong rồi. Ok, yo yo yo. hôm nay cô không share được màn hình nhỏ khó chịu thế ai à, dồ các con đã vào được chưa ok cô ơi cái này có tải app được không cô nhỉ cái này không có app con ạ nó chỉ một là làm trên máy tính hay là làm ở trên điện thoại thôi quá trình duyệt nhá quá trình duyệt chứ không phải là qua app đâu Ôi, nó cho qua trình app có thế á có thế để cô thử tìm lên trên máy vâng, cô xem có nó có app nhưng mà nó toàn ra cái gì đâu không ấy quả thế á thì cô xem nào nếu như mà có app thì việc gì nó cái phải... chỗ mà power ups á power ups mình không có thể shuffle cô à quizit nè cô thấy rồi để cô thử install xem sao nhá nhưng mà ờ. trên trên Ôi, app này cô điện thoại gì đó cô là cô dùng điện thoại gì á cô dùng điện thoại Samsung Samsung gì hả? À? Con lại mơ ước Samsung bước cảm ơn mà mẹ con nó nó đoán. Các con đoán thử xem cô dùng ờ, Samsung gì? Galaxy 2. Galaxy ga, uh, Galaxy đúng rồi. 2 Ultra của Con 12 à? Cô nhưng mà con lại uh, mơ ước Samsung với bút cảm ứng mà mẹ con. Bây giờ các con nhìn các con nhìn cái mặt sau để con đoán được đây là là điện thoại gì. Con con không đoán sâu đi. Cô con không mở được ạ không mở điện thì để giống cái điện thoại gấp ấy cuộc cô ơi, không, cô, không bao nhiêu tuổi cô cô ơi tuổi á <laughs> đoán em cho cô là hai bạn vừa mới vào con tên là cô gương xấu con thì thích Samsung nhưng mà con muốn thích cái Samsung mà có bút cảm ứng nhưng con lại như đánh như sét nhưng khi mẹ con nói rằng nó ít mười triệu Ôi, cô mươi nó gần ba mươi triệu điện thoại gần 30 triệu thôi chắc con chết Ôi Samsung đi đâu cô? Samsung của cô là Samsung uh, năm ngoái. Samsung S21 Ultra. Một đẹp e. Samsung S21 Ultra nha. Cô bao nhiêu tuổi á? À? Con thử đoán xem, cô đã được 30 tuổi chưa? Đúng không con biết? Năm Ai chưa? Hai mươi mấy thôi. Làm chưa? 21 tuổi. Hai mấy? 21 tuổi á? 21. Cô trẻ quá hả cô? Ủa, cao hơn, cao hơn. 93 cô, 23 cô ơi. Số 3. Cô bằng 23 23. Hai mấy rồi? À? Trong chắc nó cô hơn 50 tuổi. 25 hả? Ừ. Cô 50 sao? Sao có 26 bạn? Con nói thật cô 50 cô, tuổi. cô mà được 20 tuổi, con gọi cô bằng chị thật. Trong chat có bạn nói cô 50 tuổi rồi. <laughs> Trời ơi, cô 50 tuổi. Ôi, cô có còn người, ngồi đây. Có người 30 tuổi rồi nhưng mà em vẫn gọi bằng anh. Thì đấy là anh của con gì? sao bắt đầu chưa? Sao có 26 bạn à? nào? Con điền nổi được cô máu lắm rồi. Start nhá. Sao có 26 bạn, 27 bạn? Ừ, sao ít vậy? Ít thế. À cô vừa mới tải cái uh, snap camera này nhìn hay phết ơi ơ nó không thay đổi à chậm đấy nó ờ, xoay xoay xoay xoay ừ. sao cái zoom này con làm mãi cái future này là không được nhỉ Ôi, sao này nó chậm vậy không kệ nó đi cố start nhá không đợi được nữa rồi Thank Thank you. 康泰卡哈。 À, cô đang tải đây này cô đang tải quizzes mà nó cứ báo mạng lỗi là sao ấy con ạ chả biết đây này cô đang tải này ừ. nhưng mà nó cứ kiểu lốt lâu Chắc đấy nó bảo là nó bảo là couldn't connect đây con viết thì chữ quizzes này mà q u i z i z z này này mà cô đăng nhập ờ, vào máy không, ý con không phải là ý con là cái uh, cái app mà cô đang sử dụng trên mặt cô ấy app à, đây á Ờ vâng. Quizzes mà con, đây là cái trang web quizzes. Ờ, không không không, ý con là cô đang sử dụng cái filter gì á cô. À. Chứ không phải process này. Sao con không à. làm được cái filter Nap. giống cô thế nhỉ? Em đi. Snap camera. Cái này tôi bắt rồi Snap camera. Cô giúp con làm đấy đi hả cô? Thì tôi bắt rồi đấy. Cô, à, cô biết. Cô. giúp ờ, con làm đấy đi. Cái ta, cái app này là app. Để con cho snap camera nhìn buồn cười download là đây là cái app snap gì camera snap camera nhé để con xem có lát tải được không camera. Ôi, cô làm sao để mình tải về vậy cô đấy đấy đánh lên một Google download đây nha download sau đó mình bấm vào gì lát rồi sau đó chỗ nào được ta nó viết lại nhạc cao quá ui rồi tắt đi viết hết tay trời ơi các cô nó nó chuyển nó này từ bao giờ mà không, không biết luôn nhưng mà làm cách nào để mình tải về con không biết chỗ nào được tải không nhìn mồm tần răng Ôi, cười quá tải nào <laughs> tải đây làm lại à demo lại snap snap camera đúng chưa Open Nếu là chọn đơn. cái Snap camera này này thì nhìn có chọn cái app này. Snap camera này. Tải về nhá, download đúng không? Nó sẽ về một cái trang nó sẽ về máy của con. Nó sẽ nằm ở phần download này này. Đây, đâu nhỉ? À. Đây, Snap camera 1.18.0 này cái đấy không quan trọng lắm, nhưng mà cứ nhấn vào là nó sẽ tự chạy, chưa? Nó sẽ tự chạy. Không Sau đó cô làm lại, cô làm lại đi cô sẽ làm lại con chỉ cần cài về rồi con nhấn vào đây rồi để nó tự cài đặt vào máy của mình đúng không cái đấy thì cô không ấy được bởi vì cô đã cài sẵn nó rồi cô cài sẵn rồi nên là cô không thể demo cho các con bước tiếp theo nữa đúng không rồi để cô xem nào có phải gì ừ. miễn phí ôi không cô ơi miễn phí thì cô muốn cô hay không thôi Trời, cô không biết làm nào để trở về như cũ nữa Thôi, cô uh, stop ở đây nhá, cô end game nhá để chúng ta còn vào blue kit nữa. Cô sẽ chữa qua cái này trước. Ờ, nhưng mà cô rồi Ôi, xong đừng nói là ca mình hư rồi nhá. Rồi, sao cô cưng cô Hương cực kỳ xấu xí đứng thứ nhất thế này? Tina ơi, con lần sau con phải đứng thứ nhất ok ok rồi xem nha tắt nhạc đi ok cô sẽ chữa qua một tí đấy cái uh, giống như cái bài lần trước đó ok sau one thì chọn cái gì các con xong vẫn có bạn chọn finding với cả find thế này one to verb nha one to do something nha cái này à cô one Andy likes cái này chọn cái gì đó không biết doing Đúng rồi, play. Hôm trước là bạn Đức An cũng có nói qua cho mình ở đây là play like yeah. playing yeah. khác like to play đúng không? Cô nói này. Ok, like like playing có nghĩa là nói về một cái thói quen hoặc là một cái mà mình thích thật sự một cái sở thích của mình ý thì like cộng với ờ, vấp y đúng không Đức An nhỉ? Đức An có đang trong này không? Đấy, nói về sở thích nhá, là tôi thích làm cái gì. Cô. Nhưng mà like, Cho nghe cô nói cái đã nghe cô nói cái đã cho con thoát xíu nha con uh, ok camera con. con bị fail cô ừ ừ ừ ok con rồi nhớ vào lại nhé like to work có nghĩa là gì khi mà mình muốn khi mà mình phải đưa ra lựa chọn là tôi thích làm cái này hơn làm cái kia chẳng hạn thì mình sẽ dùng like to verb đấy thế thôi like cộng verb in là em giống như trong câu ví dụ này Andy likes playing có nghĩa đây là sở thích của Andy còn nếu mà Andy likes to play chẳng hạn thì có nghĩa là em đi muốn lựa chọn cái việc là anh sẽ chơi với đồ chơi được chưa ok tiếp này one two verb nha không có one cộng verb in đâu nhá odd one out would like ok đố các con biết would like đồng nghĩa với từ gì would bởi vì là would like với... quá khứ đây là câu điều kiện loại hai không phải thứ đâu would like câu điều kiện này câu điều kiện loại hai bằng với want one nè câu điều kiện là mấy câu đấy đấy không đấy không phải câu điều kiện would like là cách lịch sự để nói là mình muốn cái gì à cái này ừ cô biết rồi nhưng mà trong trường hợp này thì mình không xét để nghĩ ý nghĩa đấy nha yeah. cô cũng cũng hết fair Are you ready to order? Yes, I would like. Đấy, trong trường hợp này would like là một cách lịch sự để nói là mình muốn cái gì, thấy chưa? tôi không nói là I want tôi nói là I would like hoặc I'd like yeah. Dạ. nhất là khi mình nói chuyện với một người mình không quen này xã giao này hoặc là vào trong nhà hàng khi mình muốn một món gì đấy mình nói là I would like some water I would like uh, some beef steak đó would like would like to verb okay giống với once I would love to I would love to là tôi rất là thích cái áo đấy okay I Con like đúng. going to school by bus. Okay, but I hate standing in the rain and wait for it. Sở thích của tôi đúng không? Tôi thích là đi đến trường bằng xe buýt nhưng mà tôi ghét ghét cái việc mà phải đứng trong trời mưa và phải đợi xe buýt. Okay, I like to go there to see my girlfriend's parents. <laughs> My girlfriend. Would you like something to drink? Cậu có muốn một ờ, đồ gì đấy để uống không? Rex love doing study. Ok, có nghĩa là nghiên cứu đúng không? Rex love, thích rất là thích nghiên cứu. Study ở đây không phải học nhá, mà study ở đây là nghiên cứu nha. Love doing study. Doing research cũng được. I prefer driving gì I prefer to drive. To driving. I prefer to drive nhưng mà nếu mà con so sánh giữa hai vật ý, thì lúc đấy mình mới to à, I prefer something to something con thì bị nhớ nhầm à something to something con tôi thích cái này hơn cái kia tôi thích A hơn là B đi đấy còn là tôi thích làm cái gì thì I prefer to nhá I prefer to do something I prefer to drive tôi thích lái hơn tôi thích lái xe hơn we hope that the students themselves will enjoy enjoy cộng verb in enjoy taking part in this project sắp xong rồi sắp xong group kit rồi I don't understand this math problem can he help me okay sau can cộng với động từ nguyên thể he couldn't run very fast last year okay chúng ta có last year năm ngoái là quá khứ đây phải chọn là couldn't I was late for class last Thursday because I couldn't start my car. Okay. Can she? No, she can't right now. Can she answer the phone? Okay, không được chia động từ. Bắt buộc phải cộng với động từ nguyên thể. I couldn't last night. Rồi, couldn't. Đúng rồi. Rất là may mọi người trả lời đa số là đúng đúng không? Can Noel cook Italian food? Yes, he can. Đó, ok, quá dễ. Can he swim? Yes, he can. Xong. Rồi, mong nó con đã hiểu thêm được hơn về cái bài này. Sau đó chúng ta có một cái bài về cũng là về Duran nhá, cũng là về vốc in. Em con. Hốt xua này, hốt xua này. Còn đây là em con. Con đang bị sốt của. À, ai sốt á? Sốt á? Sao giờ này sốt rồi? Bây giờ này là... Con, con sốt từ sáng hôm nay. Ủa, cẩn thận đấy nếu mà ờ, cẩn thận ai đây ok rồi chúng ta sẽ cô cá đi cô chơi cá đi cô cô cá không chơi chơi con này crypto hack đi cô crypto hack crypto hack crypto hack lớp câu cá lớp câu cá lớp câu cá nhá yes yes yes yes sẽ lại ừ. giờ không một phút rồi bảy phút đi cô toàn năm phút không kịp làm luôn 5 phút là quá gì rồi con ơi ok đợi nó render cái này đợi nó render cái này cái ờ... đây là em đâu ai nói đấy thế rồi cô đấy không nhìn vào trong này vâng cô gửi link đi cô đang không nhìn vào đây ôi nhìn cô này dạ. cô đội tí vũ này Đâu <laughs> nhìn ghê nhìn ghê mà sẽ gặp cô ghê thật đấy cô bỏ đi cô đổi cái gì khác đi cô đổi cái gì khác đi ok copy link này trời ơi muốn chuyện hơn nhiều Năm lên cô rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi ê nhìn thấy cô này cô có cô có kiểu là cái à, đúng rồi siêu siêu siêu chỉ là ác quỷ à ác quỷ quỷ ờ không có cái phim tờ <laughs> nào thiên thần nhỉ nhiều lắm nhiều lắm bute này ờ, rainbow hair hawaii flower cô đang bị cắm sừng <laughs> yeah, nghe là... hơi nghe hơi thương đã dạ, có người yêu tao <laughs> còn chưa cô cô cô cô à cô hả cái gì cô đang ở trọ à cô không cô ở nhà cô mà cô ở hà nội mà con cô cô, cô, cô, cô thuê ờ à, cô ở trọ cô thuê nhà bố mẹ cô Ôi, cô, cô, cô, cô ở chỗ nhà bố mẹ cô Cô ở, uh, cầu giấy Cầu giấy Có bạn nào gần cô không? Cũng là nhà con cô ạ xong con vào ít vậy Có bạn nào không vào được không vậy? Nhưng mà con 20 người mà trong cái này đến là con là Thanh Xuân đúng không? đấy thì con thanh xuân thì nó cũng gần đấy vườn cô cũng hay đi về phía đấy đấy thanh tóm hết thanh xuân rồi cô bắt đầu nha không còn mình hết giờ này ờ. ờ. có 20 bạn vậy rồi có 20 bạn thì uh, các bạn nào vào sau thì vào con sau chọn uh, skin uh, ít tại vì không chứ con mới unlock ra à. nghe nhạc hay lắm luôn á thích ờ ừ, tôi cũng thích cái nhạc này chill it's really chill trời ông cô good love dày nha Сауна. đâu phải lá bài là sao cua nhiều nhất thế nhiều ếch thế? cô cô con cô nhiều điều nhất cô con con là ai Florentino á đấy có bạn link là gì đây bạn gì lên nhất rồi cái này thấp hay sao ý hay là các bạn tham câu được quá nhiều ấy bị xuống mất thì số năm rồi không đến đoạn sau cô cô nhấn en một cái là bây giờ không thấy cái gì luôn đây này chết rồi bảy là cô thiếu gà máy ừ, tính cô bị lỗi máy tính cô con nhắc rồi có ai mặn gì hết cô chết rồi cô không nhìn thấy cái gì cả màn hình cô tối đen cần được con share screen cho cô không cô không con ơi do là do máy của Để cô trước cô đã con uh, là do máy của cô dạ giúp coi cô cô không có bao nhiêu bạn gì ấy cô cái gì vậy tiếng gì đấy quẩy thế quân cô chịu ở đấy cô không tính hết ờ. rất thất thần <laughs> ai thế được cô là ai đúng nhất dạ báo cáo tình hình cho cô xem nào nhìn à chờ tí nhá nha để cô, vào chị Google mình đứng nhì còn sang đứng thứ ba ôi chà chờ cô vâng, cô vâng, sẽ vâng. vào bằng uh, zoom của cô cô vào bằng zoom trên điện thoại xem có được không vậy sign in đây nào con đứng thứ sáu rồi số nhá thế rồi toang cô rồi cô không biết máy cô bị sao nữa cô en một cái là nó nó toang luôn con đứng thứ 18 thứ thích ra con đến thứ bảy thứ bảy gà gì tự nhiên con đang Chắc cỡ là ờ, vài đô tự nhiên ăn một con câu được một con gì đó nó rất là lớn là tự nhiên từ vài đô đó. Dạ. lên vài từ con còn cô đang di chuyển cái chuột đấy các con nhìn thấy không ấy Ờ, vâng, chỉ có điều là mình hình đứng thôi cô. Chỉ thấy cái chuột của cô đứng im rồi. Không, không, rồi. Tụi con thấy. Ờ, rồi nè. Học xong với cô. Con này con cô đang, là... Ờ, cô đang không biết làm như Sẽ nào. đều phân cho con. Ok, ok ừ. được rồi. Cô vào bằng ờ, điện thoại của cô. Các con đi thấy cô không? Có đúng không? Có cô. Tụi con thấy. Màn hình của cô nó không hiện con ạ. Trời nhá, để cô đang vào bằng điện thoại. À con thấy mà không cần cô không có đen thui mà sao kỳ